Này bạn, bạn đang cảm giác bản thân mình bắt tài vô dụng vì không biết làm bánh hamburger Đừng lo chuyện này, tôi sẽ chỉ bạn Từ từ để tôi chỉnh lại cái cam cái Được rồi, chào mọi người và tôi là đầu bếp si gạo Và hôm nay chúng ta sẽ làm bánh hamburger Vì nó ngon và có thể khiến người chúng ta no Chính xác và đầu tiên là chúng ta sẽ lấy hai cái miếng ờ, tiếp theo là chúng ta cần một miếng thịt băm miếng thịt băm nó là một cái thứ cực kỳ quan trọng để làm bánh hamburger từ từ để tôi mở tủ lạnh đây ra đây rồi miếng hamburger ôi má ơi cái miếng bánh ngon vậy và thế là cái bước làm bánh hamburger hoàn thành rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ chiên cái miếng thịt này trong nồi chảo từ từ để để vô nhẹ nhàng thôi nha các bạn nó sẽ không à dạ. bỏ miếng thịt này xuống và bật bếp ga lên coi chừng bị trúng lửa miễn phí nha các bạn à, đúng quá miễn các bạn thấy chưa nó sẽ không cháy như cái vít trước và tôi sẽ không bao giờ phạm lại cái sai lầm lần thứ hai đúng vậy không rồi các bạn sẽ lại than là xí gà ơi mà làm cháy cái miếng thịt như làm cháy cái bánh kết nè không có vụ đó tôi sẽ không làm cháy một lần nữa tiếp theo là chúng ta sẽ lấy phô mai đúng vậy phô mai nó ngon vãi cả đái ra được rồi giờ bạn theo tôi theo tôi theo tôi theo tôi bây giờ chúng ta sẽ chặt ui đủ giờ sẽ đến với một bước cực kỳ nguy hiểm chính là cắt thái cái miếng phô mai này cũng hãy cẩn thận nhé bạn hơi bén đấy được rồi chặt chặt chặt chặt ui da ui, má <laughs> các bạn đừng có nghĩ là tôi sẽ biến thành tình tiến công cái thằng suýt nữa là chúng ta đã quên mất cái bắp cải rồi được rồi bắp cải chan đây rồi và giờ thì chúng ta sẽ không có mắc sai lầm như cái đoạn chặt phô mai nữa được rồi ôi được ui được rồi được rồi tôi tôi làm được ấy ạ tiếp theo như mọi khi chúng ta sẽ phải rửa chén bát ồ đĩa sạch này, cút được rồi có cái chén dơ đây thì chúng ta sẽ chà nó chà chà chà chà chà ồ sạch rồi nè như các bạn đã thấy giờ thì chúng ta đã xong rồi giờ thì chúng ta sẽ đến với công đoạn cuối cùng chính là ghép nó lại được rồi à, bánh mì đây miếng thịt đây nhẹ nhàng và bực đó các bạn thấy chưa phô mai để dột đây ờ đâu rồi à tomato nếu các bạn là fan của cà chua tôi đéo quan tâm và bắp cải thì để đây đó xong rồi cuối cùng chúng ta cũng đã làm xong chiếc bánh hamburger siêu cấp đỉnh rồi yeah giờ thì ấn cái chuông này và chúng ta đã có nó <laughs> tôi tôi tôi cũng đâu có ngờ là tôi biết làm bánh burger đâu